chào toàn thể đồng bào cả nước Hôm nay mình đang ở đâu thì đéo quyết Nhưng uh, đây, đốt và đốt Má mày mấy con chó, đồ chó ở đây uh, thằng Thái nó đặt tên người không à Bởi vậy uh, đồng bào nào mà lên đây á, thì uh, cũng đừng có bỡ ngỡ khi tên mình nó giống tên chó Nhưng mà không sao, cũng là cũng là chó nhưng mà tụi nó rất là thân thiện chứ không phải như những con chó khác mà mình đã từng gặp mẹ đến nơi nó tưởng nó sủa nó dí đồ nó giống như kiểu mà mình đi ăn trộm vậy chỗ á không lẽ lên lấy xăng xe đốt trời Đít. bữa mình có đọc được ờ, một quyển sách thì thiên về ờ, mỹ thuật ở trong đó có một câu nói đó đừng sủa một câu nói là đối với một uh, đối với một bức tranh thì cái nét vẽ đầu tiên là cái điều khó khăn nhất à, giống như kiểu mà nhúm lửa cũng vậy để cho nó bén được lửa thì nó cũng rất là khó khăn và cứ uh, thôi làm sao cho nó cháy là được rồi không cháy bố mày lên bố mày lấy xăng bố mày đốt thực ra thì đây là những ngày mà mình cảm thấy nó sao ta nó rất là yên bình tối qua ăn cơm mà ăn hoài ăn hoài ăn đâu tới 5 chén cơm lận má ăn đến non thái nó nhìn mà độ má nó kêu đi mẹ ông ông này ăn nhiều thế bây giờ là mình sẽ đi uh, lấy xăng ha chiu lấy về ô oh, thì đây nó cũng chẳng phải là chứng tỏ khả năng khả nũng gì cả vấn đề là cái cuối cùng bằng được cái gì cứ thả trôi cảm xúc của mình thôi được cái gì thì được chả sóc cả siêu cháy đây là con dao mèo nó hôm qua chặt hồi cái cây đang đang chặt cái hồi cây thấy một cái cán không để biết cái lưỡi nó bay đi đâu lên kế hoạch cho cuộc sống thì cũng đó thôi có cái để mà có cái gọi là niềm tin để vin vào để ờ, hướng tới hướng đến nhưng mà không lên kế hoạch cho cuộc sống thì cũng chả sao nó đẩy đến đâu nó đưa đến đâu thì mình đi đến đó ai để tôi đẩy mà ai để tôi đưa cũng đâu có nhất thiết là phải ngày hôm nay mình phải đến được cái đích này ngày mai sẽ đến được cái đích kia với một thói quen của đa số người thì sáng nào cũng phải đĩa đó là mục đích hàng ngày và tối sớm hay muộn thì cũng phải đi ngủ cái loạt mà sàm xô của mình nó sàm lông về cuộc sống á, thì nó cũng chả có chủ đề kỹ khôi gì đâu nó cũng không có bài học ờ, giá trị cuộc sống gì trong này đâu chẳng qua là mình thích thì mình làm thôi còn giá trị cuộc sống của bạn là gì đó là cái điều bạn cần phải tự nhận ra còn nếu bạn không nhận ra thì, ừ, thì cũng được không sao hả? dù muốn dù không thì chính các bạn đã tạo ra cho cuộc sống này cho mọi người xung quanh một cái giá trị nhất định mà bạn không có nhận thấy được bởi vì sao bởi vì đa số con người ta khi làm bất cứ một điều gì họ đều làm hết khả năng họ đặt hết tình cảm họ đặt hết công sức của họ vào đó và cái gì hay không là do ở người đón nhận ví dụ như một cục cất ở thành phố thì nó gọi là một cái điều đó gì đó ô uế uh, thiếu văn hóa thiếu mỹ quan đô thị nhưng các bạn hãy về cái vùng này sáng sớm dậy nó không phải là hương rừng uh, cỏ dại đâu mà hương cứt heo ta lấy cứt heo người ta làm uh, ờ, người ta bón xuống đất để người ta trồng dâu mình thì chả bao giờ mình nghĩ đến điều đó cả ngay cả cái clip này cũng vậy mình nói thì mình chỉ nói xàm xàm thôi ai thích thì nghe mà không thích thì coi chứ mình cũng chẳng nghĩ là mình sẽ đem lại cho các bạn một cái góc nhìn mới hay là một cái bài học gì đó giá trị về cuộc sống này đâu cũng hơi mệt mỏi lắm tôi không thích làm những cái chuyện đó tôi chỉ thích làm những gì tôi thích và những gì tôi thích thì tôi sẽ làm rất là hay ho giống như cái mồi cái bếp mồi quả cháy mặc dù mình đã cho xăng vô ờ, hạnh phúc được góp nhặt trên những chặng đường lang thang và chặng đường được đến ờ, khi mà đến đích thì nó cũng kỳ lắm nó cảm giác nó lại là thói quen khi đến đích rồi ai cũng ít nhiều dù ít dù nhiều bạn sẽ nghĩ là chết mẹ rồi đến đích rồi bây giờ mình sẽ làm gì nữa giống như hồi đó tôi đi bộ xuyên việt thì cái ngày đến đích không phải là xuyên việt đâu nó có ngàn à, tám à. xuyên việt tới hai ngàn mấy nữa thì khi mà tôi đến đích rồi tôi sẽ nghỉ nếu mà tôi đến đích rồi kết thúc uh, chặng đường 1.800 cây số quốc bộ thì ngày hôm đó sáng ngay cái sáng hôm đó ngủ dậy thì mình rất là bị hụt mình bị hụt hẫng hụt hẫng thật sự hụt hẫng là vì cái gì là vì mình không còn được được, được đi nữa còn không còn được ngày mỗi ngày thức dậy mà 50 ngày liên tục như vậy không còn mỗi ngày toàn ten trên dẫm ở một cái xó xỉnh hay là một cái bụi cây hay là một cái khu rừng nào đó mình không còn được đi nữa và chân mình không còn được cảm giác cảm giác đó không phải là cảm giác đau mà cảm giác gì nó không hiểu đến giờ mình vẫn chưa hiểu được cảm giác lúc đó cái chân lúc đó nó như thế nào là cảm giác gì nhưng mà thôi kệ bà nó cảm giác gì thì nó cũng là cảm giác ô ô ô ô hạnh phúc của bạn là gì để để làm gì tí nữa sẽ biết cuối cùng nó đã cháy đây thành quả của tôi đó tôi gọi hạnh phúc trong hiện tại ngay lúc này ngay cái thời điểm này đây là hạnh phúc của tôi khả năng tôi có thể đốt được đống lửa niềm tin tôi tin rằng tôi sẽ làm được tình cảm của mình là cái gì thì đó mỗi người sẽ tự định hình à, xin chào và gặp lại ở số tiếp theo làm gì với cái đống lửa này nhớ subscribe và đón xem những cái clip sam lông về cuộc sống của tôi nhé ở đây nó không có bài học gì đâu nó chẳng qua là làm thôi bye có một vài người sau khi biết tôi ờ, có một chuyến đi bộ 1.800 cây thì họ tỏ ra khá bất ngờ họ tò mò họ hỏi tại sao bằng cách nào cũng có thể làm được như vậy à, tại sao thì không có trả lời bằng cách nào thì trả lời được